chào các bạn nhé à, hiện tại là bây giờ với chè của bên tiến phân phối thì đang có rất là nhiều dòng chè từ trung bình đến cao cấp tuy nhiên là cái chung nhất là đặc điểm chung nhất là vẫn là chè sạch an toàn đảm bảo cho sức khỏe cho người sử dụng và thứ hai là hương vị cực kỳ tuyệt hảo đối với những chè về cao cấp vị đó là rất là thích hợp với đối tượng là các bạn có nhu cầu mang đi biếu tặng thì với mẫu mã bao bì cực kỳ sang chảnh và thật sự là khi với với người được nhận cũng sẽ cảm thấy rất là ấm lòng à, và với những sản phẩm à, trung bình sẽ phù hợp với khi các bạn sử dụng để bạn à, sử dụng uống để mình sử dụng cho chính cho bản thân cho gia đình mình hiện tại mình đang đứng trên đồi chè hữu cơ và đây là những đồi chè đã mang lại nguyên liệu để có thể ra được sản phẩm thức đỉnh trà đạt giải thưởng ô cốp 4 sao năm 2020 và nhắc đến chè hương thì chúng ta không thể nào không nhắc đến vùng đất đại bởi vì với thổ nhưỡng khí hậu đất đai đại từ mới là nơi mang đến cho chúng ta sản phẩm chè hương tuyệt đỉnh nhất và hôm nay đây thì cũng rất là muốn mời mọi người về tới uh, văn phòng đại diện của hợp tác xã chè Nhật Thức tại số nhà 304 đường Quang Trung thành phố Thái Nguyên tại ngay cạnh khách sạn Havana để chúng ta có thể thưởng thức vị trà tuyệt hảo này